Sự cố khinh khí cầu gián điệp của Bắc Kinh không chỉ gây tác động lớn đến quan hệ Trung Mỹ và tình hình quốc tế mà còn ảnh hưởng đến tình hình chính trị của chế độ này. Vào ngày 13 tháng 2, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã ra văn bản yêu cầu đẩy mạnh học tập tư tưởng, hết thảy nghe theo Chủ tịch Tập Cận Bình. Động thái của quân đội Trung Quốc đang thu hút sự chú ý Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc Tân Hoa Xã vào ngày 13 tháng 2 đưa tin, được sự chấp thuận của Quân ủy Trung ương, Văn phòng Quân ủy Trung ương đã ban hành tài liệu kế hoạch học tập và giáo dục chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy. Chế độ trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy tức là mọi quyết sách của Quân ủy sẽ do Chủ tịch Quân ủy ra quyết định và chịu trách nhiệm và hậu quả. Văn bản yêu cầu các cấp học tập và đặt việc này vào vị trí trọng yếu, đồng thời tiến hành kiểm tra, đánh giá hiệu quả. Tài liệu nêu rõ, để triển khai tốt, phải lấy lòng trung thành về chính trị làm nền tảng, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của hai xác định, yêu cầu đạt đến tuyệt đối trung thành, tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối đáng tin. Hết thảy hành động đều tuân theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Ban Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai xác lập là khẩu hiệu chính trị do ông Tập Cận Bình đưa ra trong nhiệm kỳ trước, đó là xác lập địa vị cốt lõi của đồng chí Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng và toàn Đảng, xác lập địa vị chủ đạo của tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới. Kể từ đầu tháng này, sự kiện khinh khí cầu do thám của Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm phạm không phận nước Mỹ đã khiến cả thế giới kinh ngạc. Đây là nguyên nhân chính khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hủy bỏ chuyến thăm Trung Quốc. Vào hôm ngày 9 tháng 2, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu 419 và nhất trí thông qua nghị quyết lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mỹ lên án chương trình giám sát khinh khí cầu của Trung Quốc là sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Hoa Kỳ. Đồng thời, nó cũng khiến quan hệ Mỹ-Trung vốn đã căng thẳng lại càng thêm tồi tệ. Trước vấn đề này, nội bộ Bắc Kinh được cho là đang trở nên rối ren. Ban đầu họ nói rằng khinh khí cầu đó là khí cầu không người lái dân sự đi lạc vào không phận của Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác bỏ tuyên bố khinh khí cầu dân sự của Trung Quốc và chỉ rõ rằng nó thuộc hạm đội khinh khí cầu gián điệp có liên quan đến quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể đến vào ngày 13 tháng 2, Trung Quốc quay ra cáo buộc các khinh khí cầu tầm cao của Hoa Kỳ đã bay qua không phận Trung Quốc hơn chục lần kể từ năm ngoái mà không được phép. Động thái này dường như càng làm trầm trọng thêm tranh cãi ngoại giao gần đây về khinh khí cầu do thám giữa hai nước Bình luận nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đấu đá, đào hố cho ông tập ngoài giới có quan điểm cho rằng có thể ông Tập Cận Bình còn chưa hiểu rõ tình hình về sự cố khinh khí cầu. Đây là chiêu đào hố từng được dùng trong cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc không loại trừ khả năng có người trong quân đội muốn làm ông Tập rơi vào thế khó xử. Câu hỏi đặt ra là nếu ông Tập Cận Bình, người luôn tuyên bố là đầu tàu, đích thân chỉ huy, đích thân triển khai nhưng lại không biết rằng quân đội Trung Quốc đã thả khinh khí cầu do thám sang Mỹ và công khai khiêu khích chủ quyền vùng trời của Mỹ. Vậy rốt cuộc, nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang xảy ra chuyện gì? hoặc ít nhất ông Tập đã không đạt được đảng chỉ huy nòng súng, quân đội 100%. Nhà bình luận thời sự Trung Nguyên cho rằng, bất kể Tập Cận Bình có biết hay không, ông ta cũng phải xử lý sự cố khinh khí cầu này. Hiện Hoa Kỳ vẫn đang đánh giá, phân tích và chưa có biện pháp đáp trả mang tính thực chất. Tại thời điểm này, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng mọi thứ đều nghe theo sự chỉ huy. Có lẽ ông ấy lo lắng sẽ xảy ra xung đột. Có lẽ ông ấy đang cố gắng hạn chế các sĩ quan quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc để họ không hành động hấp tấp và sốc nổi. Vào ngày 7 tháng 2, người phát ngôn lậu Năm Góc Ryder cho biết, ngày 4 tháng 2, sau khi có hành động bắn hạ khinh khí cầu do thám Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ngay lập tức gửi yêu cầu hy vọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phượng Hoa có một cuộc điện đàm bí mật nhưng đã bị quân đội Trung Quốc từ chối. Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào tối ngày 9 tháng 2 ra thông báo giải thích rằng Nước này không trả lời điện thoại của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là vì cách tiếp cận vô trách nhiệm và sai lầm nghiêm trọng của Mỹ đã không tạo ra bầu không khí thích hợp cho đối thoại và giao lưu giữa quân đội hai nước. Nhà bình luận thời sự Vương Hách đã viết bài phân tích rằng theo lệ thường, khi một số cuộc khủng hoảng mới nổi và làm căng thẳng giữa hai nước leo thang, quân đội hai nước càng cần liên lạc qua điện thoại hoặc video để tránh phán đoán sai nếu các nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu của cả hai bên không có cách nào giao tiếp và giải quyết vấn đề nhanh chóng, một cuộc đối đầu nhỏ do hiểu lầm, báo cáo sai hoặc do va chạm ngoài ý muốn sẽ có thể biến thành một sự thù địch lớn hơn. Hãng thông tấn Kyodo News của Nhật Bản dẫn nguồn tin từ nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 9 tháng 2 cho biết, chiếc khinh khí cầu do thám của Đảng Cộng sản Trung Quốc bay qua lục địa Hoa Kỳ và bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ là thuộc thẩm quyền và được vận hành bởi lực lượng chi viện chiến lược trong quân đội đội Trung Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm về không gian và chiến tranh mạng Internet. Nguồn tin trên cũng nói rằng quân đội Trung Quốc đã không thông báo cho Bộ Ngoại giao nước này về việc khinh khí cầu xâm nhập Hoa Kỳ. Sau đó, giới lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh cải thiện liên lạc giữa các ban bộ. Biến động quân sự trong quốc vụ viện cho thấy ông Tập Cận Bình đang thanh trần ảnh hưởng của ông Lý Khắc Cường. Ông Lý Khắc Cường đã bị gạch tên khỏi danh sách Ủy viên Trung ương Đại hội Đảng lần thứ 20 vào ngày 22 tháng 10 năm 2022. Tại đó, ông Tập đã bảo toàn thành công nhiệm kỳ thứ ba của mình. Theo thông lệ của đảng, thì ông Lý Khắc Cường sẽ chính thức rời khỏi vị trí thủ tướng của mình trong Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 14, được triệu tập vào ngày 5 tháng 3 năm 2023 sắp tới. Ông Lý Khắc Cường được cho là sẽ hết nhiệm kỳ trong vòng một tháng nữa. Nhưng người của ông Tập Cận Bình đang tìm cách tiếp quản Quốc vụ viện, cơ quan hoạch định chính sách hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào hôm 26 tháng 1, tờ Minh Báo có trụ sở tại Hồng Kông đăng một bài viết cho biết chính quyền của ông Tập sẽ chốt danh sách nhân sự trong Quốc vụ viện tại kỳ họp thứ hai của Ủy ban Trung ương khóa 20 vào tháng 2 năm 2023 và nhân sự sẽ được thay thế hoàn toàn, sẽ không giữ lại một ai trong ban lãnh đạo cũ và sẽ có những thay đổi lớn đối với các chức vụ bộ trưởng. Trong số 37 bộ, ban ngành cũng như văn phòng của Quốc vụ viện, 27 người đứng đầu gần đây đã được thay thế hoặc sẽ bị thay thế trong vòng một năm và ít nhất 70% người đứng đầu các bộ dự kiến sẽ được thay thế. Bài báo cho biết, sự thay đổi nhân sự trong ban lãnh đạo này là chưa từng có trong lịch sử của Quốc vụ viện. Ông Vương Quân Đào, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Trung Quốc và là một nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng, đã nói với The Epoch Times vào hôm 29 tháng 1 rằng lần này cuộc thanh trừng của ông Tập Cận Bình đối với ảnh hưởng của ông Lý Khắc Cường trong Quốc vụ viện có thể nói là rất mãnh liệt. Ông Tập và ông Lý có hiềm khích sâu sắc theo tờ Minh Báo, Thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng Hàng Chính, bà Tôn Xuân Lan, ông Hồ Xuân Hoa và ông Lưu Hạc cũng như các ủy viên khác của Quốc vụ viện như ông Nguyễn Phượng Hoa, ông Vương Dũng, ông Vương Nghị, ông Tiêu Tiệp và ông Triệu Khắc Chí đều sẽ là những nhân tố phải ra đi Ông Vương nói rằng Quốc vụ viện đã trở thành một cơ quan săm sắc nghe theo lệnh của ông Tập. Đảng và chính quyền giờ hòa làm một và ông Tập nói rằng đảng phải lãnh đạo mọi thứ. Vì thế, ông ấy phải là người ra phán quyết cuối cùng về các vấn đề bổ nhiệm nhân sự. Vào hôm 29 tháng 1, trong chương trình bình luận về các vấn đề thời sự trên kênh youtube của mình, ông Trần Phá Không, một nhà bình luận sinh sống tại Hoa Kỳ cho biết rằng sự thay đổi hoàn toàn về nhân sự này báo hiệu rằng Ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường từ lâu đã có mối tư thù sâu đậm. Vào hồi cuối tháng 5 năm 2020, ông Lý cho biết trong một cuộc họp báo rằng Trung Quốc có 600 triệu người kiếm được thu nhập trung bình hàng tháng, khoảng 1.000 nhân dân tệ, tương đương 148 USD. Tuyên bố này được xem là sự phản bác thẳng thừng đối với cái gọi là hiện thực hóa một xã hội tiểu khang, xã hội có mức độ khá giả vừa phải vào năm 2020 của ông Tập Cận Bình. Ông Trần còn nói thêm rằng, ông Tập sẽ thay thế toàn bộ người của ông Lý Khắc Cường trong Quốc vụ viện bằng những người thân cận của chính mình, hoặc ít nhất là những người có triển vọng nghe theo ông Tập trong tương lai. Trong trường hợp này, mô hình tách biệt giữa đảng và chính quyền vốn được áp dụng cùng với chính sách cải cách và mở cửa vào cuối năm 1978 sẽ bị lật đổ hoàn toàn, ông Trần nói. Theo ông Trần, sau thời đại của Mao Trạch Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh việc tách biệt hệ thống hành chính của Quốc vụ viện khỏi hệ thống hành chính của đảng. Tuy nhiên, trong thời đại của ông Tập, ông Tập đã dùng mọi cách có thể để từ chối các đề nghị điều hành của Thủ tướng Lý Khắc Cường và trực tiếp cài thân tín của ông vào Quốc vụ viện. Điều này đã biến tất cả các bộ ngành thành bù nhìn và đặt quyền lực thực sự vào tay ông Tập. Tuy vậy, những hậu quả của sự cai trị toàn trị này sẽ còn tồi tệ hơn cả những hậu quả thời Mao Trạch Đông, ông Trần nói. Mặt khác, theo phân tích của ông Trần, ông Lý Khắc Cường và người của ông ấy có lẽ đã chủ động rời đi vào hồi tháng 10 năm ngoái tại đại hội đảng khi họ biết rằng ông Tập Cận Bình có khả năng sẽ tiếp tục giữ chức lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 5 năm tới. Ông Vương cũng chia sẻ quan điểm tương tự rằng các quan chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc biết rằng một khi lãnh đạo cao nhất như ông Tập bảo họ phải làm cái gì thì họ sẽ phải làm cái đó và cuối cùng họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Một số người không sẵn lòng làm việc trong tập nữa vì họ cảm thấy nếu họ làm vậy thì họ sẽ phải gánh tội thay trong trong tương lai dưới sự cai trị của ông Tập, chính sách Zero Covid kéo dài nhiều năm và việc đảo ngược hoàn toàn các biện pháp chống dịch hà khắc đã khiến đất nước rơi vào suy thoái kinh tế và khiến hàng triệu người đứng trước bờ vực của một khủng hoảng sống còn, một số người thậm chí còn mất đi mạng sống. Ông Trần nói, bất kể ai là người khởi xướng những thay đổi nhân sự trong quốc vụ viện thì cũng chỉ có một kết luận, đó là hai người họ, ông Tập và ông Lý, xác thực là có hiềm khích sâu sắc về quan điểm chính trị. Cách ông Tập bổ nhiệm quan chức Ông Vương tin rằng nguyên tắc bổ nhiệm quan chức của ông Tập Cận Bình không dựa trên chỉ số thông minh IQ hay chỉ số tình cảm EQ của họ, mà dựa trên lòng trung thành của cá nhân họ đối với ông. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2016, Bộ Chính trị đã đề xướng rằng cán bộ cần tăng cường bốn ý thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó chính là ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức nòng cốt và ý thức nói theo vào tháng 9 năm 2018, Bộ Chính trị đã đề ra hai đảm bảo, kiên quyết giữ vững sự lãnh đạo tập trung của Đảng và Ủy ban Trung ương, kiên quyết giữ vững nòng cốt của Ban chấp hành Trung ương và nòng cốt của toàn Đảng là Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Ông Vương cho hay, những cán sự nào không đáp ứng được bốn ý thức và hai đảm bảo nói trên sẽ bị loại khỏi vòng tròn quyền lực của ông Tập. Theo tờ Minh Báo, ban lãnh đạo mới của ông Tập trong Quốc vụ viện bao gồm ông Lý Cường là Thủ tướng, ông Đinh Tiết Tường là Phó Thủ tướng điều hành và ba Phó Thủ tướng lần lượt là ông Hà Lập Phong, ông Lưu Quốc Trung và ông Trương Quốc Thành. Các ủy viên Quốc vụ viện có thể sẽ là ông Vương Tiểu Hồng, cũng là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Lý Thượng Phúc cũng là Bộ trưởng Quốc phòng, ông Ngô Chính Long cũng là Tổng bí thư Quốc vụ viện, bà Thầm Di Cầm và ông Tần Cương cũng là Bộ trưởng Ngoại giao. Các vị cảnh địa phương của ông Tập Ông Tập Cần Bình có thật sự là người được ăn cả ngã về không? ông Trần giữ quan điểm rằng một cuộc đấu tranh quyền lực mới sẽ sớm diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay cả khi người của ông Tập chiếm ưu thế, thì tranh đấu nội bộ cũng sẽ sớm xảy ra và nội bộ có thể phân ra thành 6 phe chính. Theo ông Trần, người của ông Tập gồm các quan chức đến từ Thượng Hải, tỉnh Phúc Kiến, tỉnh Chiết Giang và tỉnh Thiểm Tây, quê hương của cha ông, tạo thành 4 phe địa phương. Còn có phe Thanh Hoa do ông Trần Hy, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương từ Đại học Thanh Hoa gây dựng nên và phe quân sự công nghiệp do ông Lý Cán Kiệt và ông Trương Quốc Thanh lãnh đạo. Hai người này hiện đều là thành viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương và nguyên là bí thư tỉnh ủy. Ngoài ra, còn có một phe theo phu nhân của ông Tập. Đệ nhất phu nhân của ông Tập là bà Bành Lệ Viện, người giao hảo với các quan chức của tỉnh Sơn Đông. Tỷ dụ như ông Mã Hương Thụy, hiện là bí thư thành ủy Tân Cương, kiêm ủy viên Bộ Chính trị, đến từ tỉnh Sơn Đông, và ông Doãn Lực, bí thư thành ủy Bắc Kinh, cũng đến từ tỉnh Sơn Đông, ông Trần cho biết. Ông tin rằng các cuộc tranh đấu trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ ngừng nghỉ và đặc điểm này của Đảng Cộng sản Trung Quốc xác định rằng sáu phe phái lớn này sẽ sớm bước vào trạng thái tranh đấu. Về việc ai sẽ là người kế nhiệm ông Tập, vấn đề này chắc chắn sẽ được định ra sau một trận chiến đẫm máu và khốc liệt phía trước. Ông Trần nói và cho biết thêm rằng, chỉ riêng trong ban thường vụ Bộ Chính trị đã có một số phe phái lớn Ví dụ, ông Đinh Tiết Tường, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban An ninh Nhà nước Trung ương, đại diện cho phe Thượng Hải, ông Thái Kỳ, bí thư thứ nhất của Ban Bí thư Trung ương, đại diện cho phe Phúc Kiến, và ông Lý Cường, đại diện cho phe Chiết Giang. Mỗi phe cánh sẽ sớm phát triển nhân lực của riêng họ trong hệ thống cơ quan này. Xét cho cùng, cho dù ông Tập Cận Bình có đuổi hết những người ủng hộ đối thủ của mình ra khỏi quốc vụ viện, thì ông ấy cũng không bao giờ có thể giữ được Thái Bình bên trong vương triều của mình, ông Trần nói. Và bài chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ Duyên và Cổ.